Mời à, các bạn nghe anh Hoàng Piano test thử cây đàn Yamaha CVB đời 79 nha Cây này là trên thị trường đang rất là rất hiếm Nó sử dụng cái công nghệ âm thanh tiên tiến với cái loa và âm ly được nâng cấp tạo ra cái âm thanh nghe phê cực mạnh như một dàn nhạc mini tại nhà vậy đó mấy bạn mà mua cái đàn này về là chơi giống như là đang biểu diễn chuyên nghiệp à, đặc biệt là cái bàn phím nó rất là nặng tạo cho mình cái ờ, cảm giác chân thật như chơi một cây đàn mà âm thanh mộc á, đàn piano acoustic đó mọi người thì ờ, cái đàn này được thiết kế ba chân cái bàn đạp đó ừ. rồi đàn sở hữu cái màn hình LCD khá là to để cho mấy bạn nhìn rõ à, dễ điều khiển thao tác về những cái chức năng ở trên cây đàn này cái kiểu của nó giống như là đàn piano mà ren là đại vĩ cầm đó mọi người đó kiểu dáng rất là sang trọng dùng để trang trí nội thất nữa thì quá tuyệt vời đàn này là hoàng piano mới nhập bên nhật về à, khách hàng mà mua thì nhanh tay nha âm thanh như mọi người đã thấy rất là trung thật đúng không nè hàng độc quyền chính hãng Yamaha mới 90%